Dạ, yeah. TV256 xin mến chào quý anh chị em à. Hôm nay thì ờ, TV thử mình ờ, mình livestream ở bên YouTube và bên ờ, Facebook luôn thì cái từ đề quý anh chị em thấy là Việt Nam à, cứ kết à, Việt Cộng cứ kết tội những người yêu nước thì TV256 phản đối điều đó vừa rồi đó thì à, TV đọc được à, cái bài báo à, ở trên trong trang nhà của Nguyễn Phúc Trọng ấy. thì vào ngày 26 tháng 11 Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu uh, tuyên án gọi là Nguyễn Chí Vững 38 tuổi ngụ ở xã Định Thành huyện Đông Hải 60 năm ờ, uh, 6 năm tù về tội làm tàn trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự thì bản án này nó cũng y chang như là cái bản án mà uh, nhà cầm quyền đã kết tội anh ờ, Nguyễn Năng Tĩnh với 9 năm tù và anh Phạm Chí Dũng cũng sẽ bị đưa ra xử án với tội danh tương tự anh Phạm Chí Dũng thì ờ, có lẽ là ai cũng biết ngoài ra đó còn có bản án 11 năm tù đối với anh Châu Văn Khảm là một thành viên của đảng Việt Tân về tội danh khủng bố mà uh, ờ, TV thấy rằng đó đây là một cái điều bá láp thiệt làm gì người ta khủng bố mà chẳng có bằng chứng gì gọi là uh, đáng gọi là khủng bố đó. ở đây uh, thì TV muốn nói đó là đảng Cộng sản Việt Nam đã uh, đăng tải những bài báo trong nước đã đăng tải một sự việc sai sự thật là họ cho rằng bốn người trên đó đều là có cái tính cách là chống phá đất nước Việt Nam thì cái điều đó là một cái điều uh, vu khống ờ, rất là trắng trợn uh, vì cái tấm lòng mà yêu nước của họ thì phản đối kịch liệt cái vấn đề này họ yêu nước chứ không phải là họ chống đối cái đất nước Việt Nam của họ cái tấm lòng yêu nước của họ họ chỉ chống lại những cái sai những cái độc ác của độc tài của đảng cộng sản việt nam và của nhà nước cộng sản mà thôi thành ra tv khẳng định với quý anh chị em đây là những điều vu, vu cáo của những cái cái bài báo cộng sản trong nước mà một khi mà họ đã kết tội những người yêu nước như thế này thì uh, chúng ta phải hiểu rằng đây là đây là một cái chế độ phản quốc mình thẳng thừng vậy thôi tại vì chỉ có những tên phản quốc mới mà kết tội những người yêu nước như vậy họ không có làm cái gì mà tội cho đất nước hết đó giống như anh châu văn cảm anh không bao giờ anh có cái cái cái cái, cái súng ống hay là lựu đạn hay là cái gì để mà mà khủng bố người ta chỉ vì cái vấn đề đó nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó kết tội kết tội cái đảng Việt Tân là đảng, khủng bố mà người ta đã từ bỏ cái vấn đề mà uh, bạo động rồi thì cái đảng Việt Tân thì theo tôi, tôi hiểu như vậy người ta đã bỏ cái vấn đề từ gọi là vũ khí từ lâu rồi nó không có cách gì mà ờ, các anh kết tội người ta là khủng bố được hết giống như các anh thôi các anh khi xưa cũng đã từng khủng bố mà các anh khi xưa cũng đã từng khủng bố rồi là thời mà năm 1968 mà TV đang ở Sài Gòn đó các anh à, nã những cái rocket rồi là 122 ly vào Sài Gòn vào thành phố Sài Gòn và cá nhân TV đó là lúc đó TV đi hướng đạo lúc đó TV còn nhỏ cỡ khoảng 14 15 16 tuổi thì mỗi thứ bảy chủ nhật là TV ờ, đi ờ, ờ, lại thăm những cái nơi mà bị những cái quả đạn mà rocket 122 ly của các anh bắn vào nhà người dân các anh bắn vào nhà người dân thường đó đó là là trước mắt TV thấy như vậy là các anh mang tội khủng bố đó thì cái quá khứ đó sự thật ra là các anh đã mang tội khủng bố các anh từ bỏ cái cái cái, cái cuộc cái sự khủng bố đó rồi phải không nếu mà nói về quá khứ thì các anh quá khứ là quá khủng bố luôn về cái vấn đề mà nã đạn rocket vào, vào thành phố Sài Gòn vào nhà dân như vậy cái đó đáng là khủng bố thời Việt Tân á, thì uh, TV thấy là rõ ràng là ông Hoàng Công Minh là cũng có súng ống rồi là mà mà để mà mà mà bảo vệ cái cuộc đấu tranh thôi chứ TV cũng chẳng thấy là có cái sự khủng bố nào mà người ta đã từ bỏ cái vấn đề vũ khí rồi các anh đâu có thể nào mà kết tội người ta khủng bố được trong khi quá khứ các anh đó là khủng bố người dân rất là mạnh không phải là chỉ có nã đạn pháo kích vào à, nhà dân đâu mà các anh còn còn là pháo kích vào trường học ờ, ở Nam Định đó trường uh, tiểu học cái lầy đó các anh giết chết bao nhiêu trẻ thơ như vậy cái đó cũng mang tội khủng bố rồi. các anh đặt uh, uh, lựu đạn ở nhà hàng Majestic đó là cũng là khủng bố nhiều lắm nhiều cái bằng chứng các anh khủng bố trong cái thời mà uh, chiến tranh đó các anh toàn là nhắm vào người dân thôi các anh đặt mìn, các anh thảy lựu đạn và rạp khác rạp hát cẩm vân đó những cái điều mà trên TV biết được đó. tại vì nhà ờ, của TV là cũng ờ, trên đường võ duy nguyên phú nhuận mà. cái rạp hát cẩm, vân đó các anh cũng thảy lựu đạn để mà khủng bố người dân đó là những thằng đạn khủng bố các anh à, đặt à, miền đất mô để mà khủng bố người dân thì cái quá khứ là nó là vậy thành ra đó việt tân người ta đã từ bỏ cái vấn đề mà mà mà vũ trang rồi phải không thì làm sao các anh kết tội người ta khủng bố được trong khi người ta chỉ có vấn đề người ta làm giấy tờ giả thôi làm giấy tờ để mà hợp pháp thôi mà các anh gọi là có một cái bản án rất là nặng là các anh à, kết tội người ta đó đến à, dạ chào bạn ờ, David Tôn Lai nha các anh kết tội người ta tới 11 năm tù 11 năm tù về tội khủng bố à, TV thấy nó nó, nó nó nó nó không đúng tí nào thành ra buộc lòng TV 256 phải lên tiếng thôi các anh hãy nhìn lại các anh các anh khủng bố người dân khủng khiếp lắm nội mà mới đây thôi ừ, ngày 10 tháng 6 2018 khi mà gần như là cả nước toàn dân xuống đường các anh biết bắt biết bao nhiêu người các anh bắt hàng trăm người và các anh đánh đập ở trong tù cái trường hợp đấy nó nhiều lắm khi vô trong tù là bị uh, bị tra tấn rất là dã man và chào anh Trần ờ, Vũ Thanh Bình ờ, chào anh uh, Long Rần Trần thành ra đến TV nói thật đó TV rất là rất là bất bất mãn về cái vấn đề mà bắt người yêu nước như thế này chịu không nổi thấy mà các anh càng bắt người yêu nước là mới thiệt TV 256 là phải lên tiếng không có thể nào chấp nhận được cái cái hành xử mà mang rợ như vậy cái hành xử mà phản quốc của một cái nhà cầm quyền như vậy người ta đó người ta chỉ trích là cái đảng cộng sản Việt Nam người ta không đồng thuận với một cái chế độ cộng sản như vậy người ta không đồng lòng gọi là tiến lên cái gọi là xã hội thiên đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà không bao giờ thấy được cái đích Ừ, không ta bao giờ thấy được cái đích đến các anh ép buộc người dân phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà các anh chính cái người mà đảng trưởng của các anh là Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ biết cái đích đến họ đến họ họ tiết lộ một cái thông tin rất là nực cười là và chính tay Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng là đến hết cuối cái thế kỷ 21 này cũng chưa chắc là đã hết đã đến ờ, cái cái thiên đường gọi là xã hội chủ nghĩa nữa như vậy làm sao được phải không thành ra đó người dân đó bị trồng vào cái cổ rồi là phải phải tiến đến cái con đường xã hội chủ nghĩa mà cái con đường đó đó nó rất là nó rất là giống như cái thiên đường mù mày cái, ờ, cái cô uh, Dương Thu Hương đã nói đến làm sao người dân có thể chấp nhận được một cái chế độ như vậy thì lẽ dĩ nhiên là họ phải phản đối mà khi mà họ phản đối á, họ phản đối cái đảng cộng sản họ phản đối các anh đó là cái chế độ cộng sản nó tàn ác tàn độc với người dân thì các anh cho rằng là những người đó là những người chống phá cái đất nước không có một người Việt Nam nào mà chống phá cái đất nước mà họ yêu thương như vậy họ là có tấm lòng yêu nước họ mới lên tiếng những cái điều mà sai trái để mà vạch trần những cái tội ác của đảng cộng sản đã gây ra đau thương cho cái dân tộc này thì bắt buộc họ phải lên tiếng đó là những người yêu nước các anh phải hiểu hiểu như vậy chẳng lẽ uh, ờ, TV256 phải tiếp tục nói những điều này hoài mà nói thiệt với những lời TV256 nói đâu có được phát tán nữa trong nước đâu các anh nắm cái quyền mà tự do báo chí các anh là những người có thể là là ra hàng 800 tờ báo của đảng không người dân không có được một một cái tờ báo mà gọi là gọi là do người dân đóng góp thôi các anh chơi những thủ đoạn rất là lưu manh để mà mà về truyền thông để mà bịp bợm người dân để người dân không thể nghe được những cái tiếng nói giống như của TV256 tiếng nói của TV256 nó rất là nhỏ nó rất là hạn hạn hẹp ở trong một cái số mà Facebook nào đó thôi thành ra nhưng mà cái điều mà cần thiết là mình cũng phải lên tiếng hoài thôi mình không thể nào mà mình không lên tiếng được khi mình mình thấy những cái sự việc mà quá bất công quá phẫn nộ thì mình phải lên tiếng chứ đâu phải các anh cứ bắt những người yêu nước như vậy rồi các anh bỏ trong tù rồi các anh trao đổi những cái vấn đề mà mà về thương mại để mà điều đình với Hoa Kỳ điều đình với các nước Âu Châu rồi khi mà thả người này thả người kia đặng đặng lấy được những cái điều mà mà mà uh, bàn cãi về cái vấn đề thương mại ừ. Dạ, yeah, TV đang đọc cái lời của anh ờ, Trần Vũ Thức Thanh, anh Bình nói rằng khi Cộng sản thấy một người có ảnh hưởng với người dân về bất đồng chính kiến là Cộng sản họ bắt ngay lập tức. Đó, anh Trần Vũ Anh Bình là một người một người thanh niên rất là can trường. TV nói thẳng như vậy. Anh là một nhạc sĩ và anh đặt ra biết bao nhiêu bài ca mà đó là cái tình yêu nước cái lòng cái lòng yêu quê hương đất nước của họ của anh Trần Vũ Anh Bình và anh Trần Vũ Anh Bình lại bị bỏ trong tù 6 năm tù như vậy lãnh bản án 6 năm tù như vậy cùng thời với nhạc sĩ ờ, Việt Khang không tôi biết rõ là anh Trần Vũ Anh Bình này là một cái nhạc sĩ ở, ở trong cái nhà thờ người ta đâu có cái gì đâu mà mà các anh bắt người ta 6 năm tù như vậy thành ra các anh càng bắt TV256 phải càng lên tiếng để bảo vệ những người đó để đưa tên tuổi những người đó cho cả toàn cả thế giới biết cái hành xử mang rợ của các anh TV không bỏ cuộc đâu các anh càng bắt người TV phải càng lên tiếng nè anh Trần Vũ Anh Bình anh nói thêm như thế này tương lai gần khoảng từ đây đến hai năm tới là thời gian cộng sản ra tay bắt người bất đồng chính kiến với họ đó anh Trần ờ, Vũ Anh Bình anh tiên đoán như vậy Vậy thì thầy, thầy thấy anh Trần Vũ Anh Bình là một cái người rất là can trường Họ không sợ đâu các anh Họ không sợ Họ là những cái tiếng nói của sự thật họ là những anh hùng những người yêu nước mà mọi người đều quý trọng tại sao các anh tiếp tục làm những cái việc việc mà mang rợ như vậy đọc cái bài báo đó nói thiệt TV rất là bất mãn cái người mà viết cái bài báo mà Nguyễn Chí Vững mang bản án 6 năm tù thì trong đó đó họ nói rất rõ là chống phá rồi là đất nước Việt Nam ở trên đó thì họ nói rằng là chống uh, đảng cộng sản Việt Nam chống nhà nước Việt Nam nhưng mà rốt cuộc họ phía dưới họ vu khống trắng trợn là anh anh anh Nguyễn Chí Vĩnh Vĩnh này đó lại chống phá uh, đất nước Việt Nam họ làm gì mà chống phá cái đất nước mà họ thương yêu được không có ai mà chống phá cái đất nước mình thương yêu hết tất cả đây là những người yêu nước mà mà mình phải lên tiếng để mà bảo vệ họ vừa phải thôi các anh trong vòng có có chỉ có một tháng à, nửa tháng à, các anh đã bắt bốn người yêu nước như vậy làm sao mà chịu nổi được bốn người yêu nước mà mà các anh bắt dễ dàng như vậy mà hành hạ người ta trong tù như vậy cái tù cộng sản thì thì ờ, chúng ta đã biết quá nhiều rồi nó ghê gớm lắm nó không như là mọi người biết đâu họ có thể họ họ, họ ờ, tra tấn bằng những cái cái phương cách rất là khủng khiếp mà chính cá nhân TV256 đã nghe đã nghe được từ những người tù như thế họ có thể họ giam họ giam trong bốn bức tường mà kín mít luôn không có một cái cái cái cái cái cái cái, cái không khí để mà thở nữa họ họ giam để người ta thở không được và chịu không nổi là phải khai sự thật họ có những cái vấn đề mà mà nó nhiều lắm rất rất là lưu manh những cái hình thức tra tấn rất là lưu manh Đúng không? thấy không họ sẵn sàng họ trả tiền cho cho những người an ninh để mà mà canh giữ một người bất đồng chính kiến như vậy chúng ta thấy một tình hình tình trạng mà dân quan ở ngôi thầy nhậm cũng gì dân quan có mấy chục người thôi mà họ cũng sợ họ sợ vô cùng luôn trong người dân quan người ta đâu có tách đất gì đâu người ta chỉ xuống đường biểu tình với cái lòng của họ thôi với cái lòng yêu nước của họ thôi như người dân quan người ta đòi hỏi cái sự thay đổi cái thể chế này người ta đòi hỏi cái sự thay đổi cái thể chế cộng sản này dẹp bỏ cái chủ nghĩa cộng sản để thay thế bằng một cái chế độ dân chủ người dân oan mất đất họ cũng đang lên tiếng những điều đó họ không có tội gì hết cái tấm lòng của họ là muốn cho cả đất nước thay đổi chứ sự thật họ cũng không có cần mà phải mà mà mà mà trả đất cho, cho họ nữa họ đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền và họ đòi hỏi phải thay đổi cái thể chế chính trị thì chỉ có cái đó, đó thì mới bảo vệ được họ được thôi cũng bị hơn 7 tháng trong buồng giam như chú nói rất ngại hơi và và rất nóng trong mùa nắng tại Sài Gòn 7 tháng trong buồng giam như vậy đó 7 tháng trong buồng giam kín mít mà không có thể thở được đó là người một một một tù nhân đã lên tiếng như vậy họ nói lên những cái sự thật như vậy chứng tỏ là các anh gọi là rất là giả man khi mà các anh giam người ta và có nhiều cái hình thức đó là hình thức tra tấn mà chính là chủ tịch Trương Tấn Sang đã ký vào công ước quốc tế chống tra tấn cách đây là ba bốn năm rồi rồi các anh cũng phải cũng vi phạm vào những cái điều mà mà mà chống tra tấn như vậy mà giam giữ những người và tù nhân vô tội như vậy và những người tù nhân yêu nước như vậy các anh phải sửa đổi tất cả chúng ta cùng là người Việt Nam hết tại sao không lấy cái tình thương để mà mà đối thoại với nhau thiết TV lấy cái tình thương mà để mà đối thoại đó là đó là TV cũng cũng làm đó sự thật của họ là trở thành những con người mà cộng sản như vậy nó rất là khó khó là đối thoại tại vì TV256 đã từng gọi cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để mà nói nhỏ nhẹ với Nguyễn Xuân Phúc TV chỉ cần xin là nằm 5 phút đồng hồ thôi cũng không được ba lần nói chuyện với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông ta đều từ chối rồi là trong vòng cái đầu tiên thì có thể là là hai phút cái đầu cái kế đến là 3 phút rồi cái sau cũng là hai phút mấy thôi 3 phút thôi họ từ chối thẳng thừng với họ, họ diện một cái cớ mình thấy rất là thô bỉ làm gì mà không có thì giờ để mà mà TV26 chỉ xin có 5 phút thôi để mình vạch trần những cái gì mà có thể ông không hiểu ông là thủ tướng ông không hiểu mà ông không có chịu mà tiếp xúc với TV256 để mà tìm hiểu là tại sao tại sao mà ờ, toàn thể người Việt hải ngoại gần như vậy đều đòi hỏi một cái đất nước có tự do dân chủ thanh bình chứ không phải là tất cả những người hải ngoại này là muốn về quê hương để mà cầm quyền chúng tôi đấu tranh là chúng tôi muốn cho đất nước được Việt Nam được ờ, được thanh bình được mọi người đều sống hạnh phúc vui vẻ chứ chúng tôi không phải là đấu đấu tranh để mà về cầm quyền TV2 năm sau đó khẳng định điều đó và các anh vẫn tiếp tục làm những điều mà tôi bãi như vậy người ta lấy những cái lời lẽ ôn hòa để mà người ta nói chuyện để mà biết cái đúng cái sai cái cái đường đi tốt cho cái dân tộc này chứ người ta không có cần là phải là lật đổ các anh nó không có đủ thế lực để mà lật đổ các anh nữa tại sao các anh phải quá sợ hãi như vậy tại sao không không không đối thoại trong cái tình mà mà dân tộc trong cái tình mà cùng cái dòng máu lạc hồng trong cái tình là tình thương của một người Việt đối với người Việt mà các anh lẫn lẫn tránh những cái việc mà đối thoại như vậy nó không có tốt Đúng không? các anh phải thay đổi đi rất là nguy kịch rồi phải thay đổi cái thể chế cộng sản đi để mà biến cái đất nước này trở thành một cái thể chế dân chủ tự do thì đất nước mình mới có thể phát triển được đó là cái lời khẩn thiết mà TV yêu cầu các anh phải thay đổi bắt buộc các anh phải thay đổi cái thể chế chính trị người ta đã lên án cái thể chế chính trị đó trước đại hội đồng liên hiệp quốc cái thể chế chính trị cộng sản cái nhà nước gọi là mang cái cái cái nó gọi là cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó tất cả những cái chế độ xã hội chủ nghĩa tất cả những chế độ mà cộng sản đó là phải bị tiêu diệt tại vì các anh bản chất của các các anh bản chất của, của chủ nghĩa cộng sản bản chất cái xã hội chủ nghĩa đó là độc tài chẳng những độc tài mà còn độc ác nữa mà mà còn gian manh nữa họ độc tài về báo chí họ độc tài về đầu tư họ độc tài đủ thứ hết đó. họ tất cả tất cả của họ những gì họ đang làm hoàn toàn là không có vì cái tấm lòng yêu nước của họ mà tất cả họ đang làm họ bắt bớ những người này họ bắt bớ những người kia họ đặt ra luật này luật đó họ dân đất cho tàu họ dân những cái đặc khu cho tàu đặc khu vân đồn bắc văn phong rồi phú quốc họ dân cho tàu mình không biết tại sao thì uh, tự nhiên là uh, YouTube nó bị ờ, kích ra rồi thì mình uh, vẫn còn ở bên uh, Facebook nha họ dâng cái mảnh đất này cho Tàu những cái đặc khu đó như cho Tàu họ họ đang phản quốc mình thấy rõ như vậy chào bạn Đức Nguyên họ đang phản quốc mình thấy thành ra mình muốn kéo họ họ phải hiểu được tại sao những người Việt hải ngoại đi ra nước ngoài họ sống giàu sang họ sống hạnh phúc đúng rồi anh Trần Vũ Anh Bình mình nghĩ sẽ đến lúc quốc tế áp lực cái đảng Cộng sản Việt Nam tại vì quá nhiều người lên tiếng phản đối họ hiểu không cũng như ông Phil Robertson đó Phil Robertson là một từ là là là tôi về cái vấn đề Human Rights Watch đó. họ bây giờ họ lên án rồi là khủng khiếp lắm và họ vận động cho cái cộng đồng Âu Châu nữa vận động cho Hoa Kỳ nữa là phải đặt cái điều kiện là phải thay đổi cái thể chế không có thể nào mà chấp nhận cái thể chế cộng sản được nữa thành ra trước sau gì các anh phải thay đổi thể chế nhưng mà mỗi một ngày là một cái một cái ngày mà mà mà uổng đi uổng phí đi thì vì cảm thấy như vậy mỗi một ngày mỗi một ngày nó uổng đi thay vì các anh phải thay đổi sớm chứ thay vì các anh phải đợi, thay đổi sớm từ năm 1987 đó các anh nói chỉ nói thay đổi kinh tế thôi rồi từ từ mình thay đổi chính trị mà cái từ từ của các anh đó kéo dài 32 năm rồi bây giờ là là 2019 32 năm rồi các anh vẫn tiếp tục chưa có thay đổi về thể chế chính trị để là nó mang về cái sự công bằng cho toàn dân cho cho mọi đảng phái cái thay đổi thể chế chính trị là cái điều quan trọng nhất mà TV vẫn nhấn mạnh hoài tìm mọi cách để mà thay đổi cái thể chế chính trị để mà cứu dân cứu nước chứ không phải cứ tiếp tục hành xử độc tài rồi bắt người này bắt người nọ trong khi những cái luật pháp như mà bộ luật hình sự 117 TV nhìn thấy rõ là nó vi hiến hoàn toàn tại vì cái, cái cái luật mẹ là người ta nói có quyền tự do ngôn luận tự do ngôn luận các anh không có thể nào mà nói là người ta tuyên truyền được tuyên truyền chống phá nhà nước được mình cắt nghĩa hoài thôi mình mình phải tiếp tục cắt nghĩa hoài những điều sai trái như vậy mình đợi chờ các anh phản biện những điều đó không bao giờ tự thay đổi nếu không có lực tác động từ bên ngoài và đúng vậy đó là lý do tôi TV gọi nói thẳng với Nguyễn Xuân Phúc để mà tác động chẳng lẽ ông không hiểu về điều đó mà TV thấy là qua những bài viết qua những lời nói của Nguyễn Xuân Phúc ông nói là thay đổi cái thể chế mà ông không có nói rõ là thay đổi cái thể chế đầu tư <laughs> khổ vì đó thành ra cá nhân với uh, của TV256 với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó TV muốn là nhấn mạnh là thay đổi cái thể chế chính trị tại vì khi mà anh vẫn còn độc quyền về cái vấn đề quản lý dù là có cái điều bổ nguyên pháp các anh phải biết đó là điều sai trái một cái hiến pháp không công bằng là vứt đi TV đã nói nhiều vấn đề đó rồi và quý anh chị em nghe thì lẽ dĩ nhiên các anh chị em thấy là nó lặp đi lặp lại nhưng mà phải nên nhớ đó là những điều đúng những điều đúng cần phải nói đi nói lại hoài cho mọi người ta hiểu thành ra mấy anh em mà đã nghe TV nói rồi thì có thể là chán nhưng mà TV vẫn phải tiếp tục nói những điều đó cái điều bốn phương pháp là cái điều sai trái cần phải nói một cái phương pháp phải dựa vào nền tảng công bằng chứ không có thể nào mà nói lần điều bốn phương pháp là khẳng định cái quyền lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam không thể chấp nhận được không thể chấp nhận điều bốn phương pháp như vậy nữa một cái bản hiến pháp phải tạo ra cái sự bình đẳng công bằng cho mọi người dân chứ cho mọi tổ chức cho mọi đảng phái chứ tại sao chỉ có đảng cộng sản việt nam là được quyền lãnh đạo đó là điều sai trái mình phải nói đến nói đến hoài thôi nói đến cho đến lúc mà điều 4 bỏ vào sọt rác nói đến để mà thay đổi cái thể chế chính trị các anh không thể lừa bịp người dân được nữa các anh lừa bịp người dân đã 32 năm về cái vấn đề mà thay đổi chính trị rồi các anh thay đổi kinh tế là từ ừ, nền kinh tế rồi là các anh gọi là thị trường từ năm 87 rồi thì ngày nay là đến cái lúc các anh phải thay đổi chính trị chứ không phải cái nhập nhằn đó là vẫn là thay đổi gọi là kinh tế nữa giống như Nguyễn Xuân Phúc vừa trả lời cho TV256 là giờ phút này chưa có thể thay đổi ừ, thể chế chính trị rồi mà chỉ còn có chỉ có thay đổi thể chế uh, kinh tế thôi thay đổi về Ờ, thể chế đầu tư thôi sự thật mình dùng cái thể chế nhiều khi mình thấy nó không đúng nhưng mà nó mình nói về cái cơ chế thì có thể đúng hơn cái cơ chế về đầu tư chứ khi mà nói thể chế là người ta phải liên tưởng đến cái một cái thể chế chính trị hiến pháp và luật của cộng sản chỉ là tờ giấy trắng có chữ nhưng không có quyền gì hết đó đó đó là một người tù nhân lương tâm anh Vũ Trần Vũ Trân Thanh Bình Trần Vũ Anh Bình đã nói như thế TV đồng ý về cái điều này các anh xem thường luật pháp các anh xem thường cái điều 25 của bản hiến pháp các anh ngồi xổm lên luật pháp trên điều 4 rồi các anh vi hiến vi phạm vào hiến pháp rất là nhiều giống như vừa rồi các anh bắt anh Nguyễn Văn Lung Hoàng Văn Lung các anh bắt người ta mà không có một giấy tờ rồi rồi các anh cũng tự động thả người ta thả người ta với cái cái cái cái những mà thiên tức thương tích đầy ở trên cơ thể người ta như vậy hành sự bất nhân vô đạo toàn là những điều mà tội ác mà TV256 cũng không hiểu được nữa. tại vì những người hành xử như thế họ chắc chưa từng đọc cái bản hiến pháp họ chưa từng đọc bản, bản hiến pháp mà họ chỉ có vân lệnh thôi họ vân lệnh cấp trên để mà làm những cái điều sằng bậy như vậy chúng ta không có thể chấp nhận được điều đó mỗi người đều phải học hỏi về cái bản hiến pháp để xem mình có làm đúng hay không và những người mà mà cán bộ mà thi hành luật pháp những người cán bộ thi hành luật pháp giống như là đảng viên đang nắm những cái chức quyền ở trong hành pháp khi mà nắm cái hành pháp anh phải đọc bản hiến pháp và chào mấy phạm nha anh phải đọc cái bản hiến pháp rồi anh không có thể tuân lệnh theo cái những cái cái, cái điều lệnh mà nó đi ngược lại với bản hiến pháp như vậy những cái lệnh mà cấp trên mà giao phó cho các anh để bắt người này bắt người nọ bắt trái phép như vậy là các anh phải tố cáo những cái người đó tố cáo lên cấp trên của anh là các ông đang làm sai cái luật pháp rồi các anh đang vi phạm vào điều 25 của hiến pháp tôi không thể làm được như vậy đối với người dân của Việt Nam tôi không thể làm được như vậy các anh cũng là con người người dân oan cũng là con người và các anh hiểu rằng luật pháp là nó chi phối mọi người dân chứ không phải rằng là luật pháp chỉ có bắt người dân phải thi hành mà các anh là đảng viên rồi các anh không cần phải thi hành không đúng như vậy đó là một cái chế độ độc tài toàn trị bao nhiêu tiền bạc của đất nước đó rớt vào tay của bộ tham nhũng rồi rớt vào tay của các anh đó các anh đang ăn tiền thuế của người dân thay vì các anh phục vụ người dân các anh lại đi chống đối với người dân người dân người ta hợp lợi theo cái điều 25 của bản hiến pháp người ta có quyền biểu tình các anh không có quyền bắt người ta các anh không có quyền đánh người ta nữa rồi các anh không có việc không có việc mà cưỡng ép người ta lên cái xa bus nữa các anh phải thi hành những điều luật đó một ngày nào đó nếu mà có đổi đời thì các anh là những người bị người dân tố cáo các anh chạy không thoát đâu cái giờ thứ, giờ thứ 25 là cái giờ nó không có luật pháp nó kinh hoàng TV 256 hiểu được nhiều quốc gia nó kinh hoàng đấy tại đó là giờ thứ 25 người dân không tha được không tha cho những người công an như các anh đâu các anh suy nghĩ kỹ đi những tên mà nó có quyền lực như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc rồi Tô Lâm rồi đó nó chạy hết rồi nó chạy trước các anh rồi đến đảm bảo vệ sinh mạng và gia đình của của của nó còn các anh là những những tên rau răm để mà ở lại thôi để mà chịu tội chịu đền tội với nhân dân thành ra những cái giờ phút này là những tờ TV256 mong là tất cả những người mà mà đảng viên có thể được nghe được những cái clip này để mà mà hiểu cái sự nghiêm trọng để mà các anh phải thay đổi đi thay đổi từ phía dưới không bao giờ vâng lệnh những cái kẻ cầm quyền như vậy để mà làm chuyện mà phản dân hại nước như vậy đối với đối với đất nước này người dân đã quá khổ rồi người dân quá khổ luôn đó một cái đất nước lụng bại như thế này bây giờ tài chánh tiền bạc không có đủ để mà trang trải để mà trả nợ trả lương mai mốt các anh cũng không còn cái lương để tiền để mà trả lương cho các anh thật như vậy các anh thấy là đất nước nó đã đến hồi rồi nó đến hồi nó phải thay đổi rồi nó phải suy sụp rồi mình phải bảo vệ cho cá nhân mình gia đình mình đừng có trở thành những cái cái, cái tên mà rau răm đó người ta nói rau răm ở lại là chịu đời đắng cay gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại chịu đời đắng cay các anh là những người rau răm ở lại còn cái cái, cái cải đó nó sung sướng quá nó tiền bạc nhiều quá nó đi quốc gia này nó đi quốc gia nọ con cái của chúng là đưa ra hải ngoại hết con cái Nguyễn Tấn Dũng, con cái Nguyễn Xuân Phúc, con cái Nguyễn Phú Trọng chạy ra hải ngoại hết trơn à. Tại vì nó biết trước sau gì cái chế độ cộng sản này nó cũng bị sụp đổ thôi nó cũng bị tiêu diệt thôi người dân chịu không nổi rồi đó là cái bằng chứng ngày 10 tới tháng 6 mà chúng ta thấy là toàn dân đều đứng lên để mà phản đối các anh mà các anh không chịu thay đổi nữa thì làm sao phải thay đổi đi các anh cộng sản à đó là cái lời chân tình mà TV muốn nói với các anh các anh phải thay đổi Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng Tô Lâm phải thay đổi bằng chứng tội ác bắt cóc của Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng mà TV256 đã trình bày về cái clip trước Dạ, chào chị ờ, Nga. TV256 đã nói với ông Nguyễn Xuân Phúc như thế. Bắt buộc là phải thay đổi thể chế chính trị để mà người dân được sống hạnh phúc. Chứ không phải tiếp tục mà bắt bớ những cái người yêu nước như thế này. Làm sao mà chịu nói? Anh càng bắt bớ người yêu nước là sẽ có nhiều người phản đối các anh và khi mọi người ta phản đối thì cả thế giới sẽ lên tiếng phản đối các anh các cả, cả thế giới người ta biết được người ta biết được các anh đó là những người phản quốc chỉ có người phản quốc mới là bắt giam những người yêu nước không thể chấp nhận được các anh bắt giữ mà trong vòng nửa tháng mà các anh bắt bốn người yêu nước như vậy bốn người yêu nước mà những người mà mà cá nhân TV rất là thương mến họ không có tội gì đất nước hết họ hoàn toàn không có tội thay đổi với các anh hãy cho người dân được sống yên vui cho toàn dân được sống yên vui cho những người hải ngoại như TV được sống yên vui cho toàn dân ở trong nước được sống yên vui bằng cách thay đổi cái thể chế chính trị nó đơn giản như vậy Gorbachev cũng từng đã thay đổi cái thể chế chính trị cá nhân ông Gorbachev ở bên Liên Xô khi thời đó ông Gorbachev ký cái văn kiện giải tán cái đảng cộng sản Liên Xô thế là đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ và người dân treo cái lá cờ của Nga Nga, Nga hoàng mà thời mà 1917 họ đưa lên để mà cho biết rằng là nước nga theo cái cái cái cái cái cái cái, cái thể chế cũ để mà bỏ vứt bỏ đi cái chủ nghĩa cộng sản tại vì họ thấy cái chủ nghĩa cộng sản nó nó quá tàn ác đối với dân tộc của của nga ngày hôm nay Việt Nam cũng vậy thôi các anh hãy ký giải tán cái đảng cộng sản dân chủ hóa đất nước bảo đảm là toàn dân phải ủng hộ các anh toàn dân ủng hộ cả cả nam bắc cả người dân trong nước và người dân ở ngoài đó là điều mơ ước của toàn dân người ta đã thấy rõ rồi cả thế giới thấy rõ rồi YouTube Facebook người ta đưa ra biết bao nhiêu những cái điều mà sai trái của các anh mà các anh hoàn toàn không bạn phản biện được các anh hoàn toàn không phản biện được mà rõ ràng là nó sai trái TV phải nhắc nhở anh, cái biểu ngữ mà đảng cộng sản quang vinh của các anh đó treo ở trên phường trên khóm trong những cái cuộc họp đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó là cái khẩu hiệu phản quốc đó là cái khẩu hiệu mà sai trái hoàn toàn sai trái chỉ có đất nước tổ quốc là trên hết thôi chứ không phải là đảng cộng sản đảng cộng sản không thể là là không thể quang vinh muôn năm được chỉ có tổ quốc đất nước mới là quang vinh muôn năm thôi đảng cộng sản của các anh chỉ có vài triệu người thôi tàn ác với cái dân tộc này làm sao mà có thể quang vinh muôn năm được thì cái câu khẩu hiệu đó tuy là nó chỉ là có một cái khẩu hiệu nhỏ thôi nhưng mà nó là cái điều sai trái hãy làm sửa đổi cái điều sai trái đó đi còn không thôi vô đây phản biện với TV256 TV nói khẳng định các anh nó dùng cái khẩu hiệu đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm là cái khẩu hiệu phản quốc khi mà anh tranh giành cái ngôi vị mà Quang Vinh muôn năm đó, trên cái tổ quốc là anh phản quốc rồi chỉ có cái đất nước Việt Nam mới quang vinh muôn năm không thể nào gọi là đảng cộng sản quang vinh muôn năm hết mà thì vì thấy nó treo nhãn hiệu đầy ở trong nước hết. tất cả lúc nào cũng cả đảng cộng sản quang vinh muôn năm rồi làm sao mình mình mình chịu nổi những cái điều mà phản quốc mà hiển nhiên trước mắt mình mình thấy đầy rẫy ở trong các tất cả các cuộc họp của đảng cộng sản đều là đảng cộng sản quang vinh muôn năm vậy làm sao bằng chứng phản quốc như vậy rồi có thể các anh không thấy có thể các anh đã quen thuộc vì các anh bị nhồi sọ suốt mấy chục năm rồi chẳng có ai dám vạch ra cái những điểm sai lầm đó của các anh chẳng ai dám hết họ chỉ sợ đụng đến cái đụng đến cái sự thay đổi là bị chém đầu thôi thành ra họ không dám nói và nhiều người có thể là họ thấy cái điều đó là điều nhỏ mà quả thật đó là điều nhỏ nó điều nó là chỉ là một cái biểu ngữ thôi nhưng mà một cái điều nhỏ đó mà sai lầm nữa, cũng cần phải sửa khi mà nó đã sai lầm là phải cần sửa các anh phải can đảm sửa cái điều lỗi đó đi thôi đi bây giờ nói các, các anh nói, nói cái thay đổi chính trị nó lớn quá nó quá lớn đi ký mà giải tán một cái đảng cộng sản có thể là điều này nó quá lớn đi. các anh làm việc nhỏ nhìn tv nó xấu đi các anh kéo cái bản biểu ngữ đó đảng cộng sản quang vinh muôn năm kéo xuống đó các anh làm việc đúng đó. các anh nói thẳng là bản cái, cái biểu ngữ này nó phản quốc nó mang cái tính chất phản quốc chỉ có tổ quốc dân tộc mới làm quang vinh muôn năm thôi và các anh khẳng định điều đó và các anh kéo cái tấm bảng đó là các anh làm đúng để cứu tất cả mọi người mọi người nhìn thấy cái điểm nhỏ này nhưng mà quả thật là nó sai mỗi người đến cái cơ sở mà mà công an nè đến cái cơ sở hành chánh nè ủy ban nhân dân nè tất cả đều có các câu đảng cộng sản quang vinh buôn năm với người dân kéo đến đòi hỏi bỏ cái biểu ngữ phản quốc như vậy mình làm đúng thì mình tiếp tục mình làm không sợ ai hết mình làm đúng mà mình mình nhiều khi mình trở thành một người anh hùng nữa để mà cả nước họ mới mới nhìn ra được thấy cái sai như vậy trong khi cả nước trở thành những cái con người mà u mê tại vì mình thông cảm với sự u mê của họ tại vì họ bị nhồi sọ từ nhỏ cho tới lớn bị nhồi sọ từ hàng chục năm trời như vậy thì làm sao mình bắt họ thay đổi được họ thấy ờ ừ, cái bản ờ, đó đảng cộng sản văn ninh năm là đúng trong cái tư tưởng họ là đúng nhưng mà có cái người họ cắt nghĩa cho họ nghe là khi mình nói cái đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó là mình đồng ý hiệu khẩu hiệu đó mình là phản quốc nói thẳng như vậy cắt nghĩa cho họ nghe họ thấy cái sự phản quốc chứ mình không cắt nghĩa thì họ sống theo cái mấy chục năm quá khứ rồi nó như vậy rồi nó in sâu vào cái đầu óc của họ rồi nó bị tẩy não rồi nó nghĩ được cái câu khẩu hiệu đó đúng thành đã đến giờ phút này đó vẫn còn tiếp tục cái câu khẩu, khẩu hiệu phản quốc như vậy trong tất cả những cái cơ sở hành chánh trong tất cả các trụ sở công an thì vì thấy trên video clip ờ, video trước này đó nó nhiều lắm nó đầy dẫy những cái câu đó và kể cả cái câu mà mà ừ, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa nó cũng là phản quốc nội mà nội mà tất cả những cái đồng tiền đó, tất cả những cái đồng tiền mà mang cái hình ảnh Hồ Chí Minh nếu mà quý anh chị em phân tích sâu xa đó nó trở thành những cái đồng tiền phản quốc cái tổ quốc Việt Nam này nó có từ bốn năm ngàn năm rồi là nó có quá khứ của lịch sử cái tổ quốc lịch TV muốn nói đến là có anh linh có hồn thiên của những người anh hùng dân tộc trong đó thành ra người ta nói là tổ quốc là vậy là những người đó đã khai sáng lên cái nước Việt Nam này bảo vệ cái nước Việt Nam này để mà ngày hôm nay chúng ta được hưởng chúng ta có một quốc gia tên là Việt Nam đó là tổ quốc Thấy không? Chỉ có tổ quốc mới là quang vinh muôn năm thật sự. Thành ra đó, anh hùng dân tộc ở đâu? Tại sao đồng tiền Hồ Chí Minh vẫn có một người tên là Hồ Chí Minh thôi? Đâu phải cái tổ quốc này còn hai bà trứng, còn vua quán trúng còn vua lê lợi còn còn những cái công thần như là nguyễn trãi lê lai, đức thánh trần hưng đạo tổ quốc là phải có nếu mà các anh sử dụng cái đồng tiền của hồ chí minh không mà anh hùng dân tộc các anh vụt dục và sọt rác đó, thì các anh đó phản quốc chế độ các anh phản quốc khi mà in ra chỉ có đồng tiền Hồ Chí Minh tên Hồ Chí Minh thôi mà người ta gọi là tiền Hồ đó là cái hành động phản quốc in đồng tiền Hồ Chí Minh cũng là phản quốc các anh không biết những điều phản quốc đến ngày hôm nay TV256 phải nói hoài nói hoài để các anh thấy điều sai trái để các anh phải giải tán cái đảng cộng sản của các anh để mang lại cái thanh bình cho người dân Việt Nam mang lại cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam và hàng triệu người Việt hải ngoại đã từng sống ở hải ngoại và người Việt ở hải ngoại thấy được tại sao quốc gia người ta giàu cá nhân TV 256 kể cho quý anh chị em nghe cái câu chuyện khi mà TV 256 đến nước Mỹ vào năm 1978 hai vợ chồng TV256 mới qua nước Mỹ thôi ngày hôm sau vợ TV đi làm đi làm cho cho một cái nói cho nói cho thẳng ra thì nó giống như là ở đợi là mình lo dọn dẹp nhà cửa mình lo hốt rác đồ này nọ cho người ta còn TV 256 thì đạp chiếc xe đạp cọc cạch cũng dài ba block thôi đi làm đi làm công nhân cho một cái hãng xưởng để mà chế tạo cái cái cái cái bơm xe đó bơm xe hơi thì TV 256 mới đầu đâu có biết gì về nước Mỹ đâu thì mới đầu đó người ta nhà thờ người ta bảo trợ mình thì mình ở tạm đâu có có, có lẽ TV ở tạm là cỡ khoảng hai ba tuần thôi mà trong vòng hai tuần là TV đã có có cái bằng lái tạm rồi xe bằng lái tạm rồi thì ở bên Mỹ phải nói là cái xe là quan trọng nhất thành ra TV nhắc đến cái bằng lãi tạm như vậy thì trong vòng 2 tuần là TV 256 với bà, bà vợ là đi làm có đủ tiền rồi đủ tiền để mà thuê, thuê mướn một cái căn nhà một căn nhà rất là rộng <laughs> căn nhà xưa rất là rộng mà mình thuê tiền thuê mình á người ta tính có 90 đô la thôi mà hai vợ chồng làm việc trong hai tuần lễ là có hơn 90 đô la nhiều rồi là TV với bà xã thuê một cái căn nhà rồi sống tự lập thôi lúc đó thì mình hoàn toàn mình không có ờ, xin trợ cấp chính phủ mình tại vì mình có người bảo trợ họ kiếm việc làm cho mình thì mình mình sống bằng cái tiền lương của mình thì nói thật với quý anh chị em đến cuối tháng thôi tại vì mình có bằng lái rồi mình, bằng lái tạm rồi đến cuối tháng thôi TV với bà xã mua chiếc xe Pontiac đời 69 mua có 550 đồng mà cái xe mới cáo chỉ dòm thấy mới lắm 69 mà đời 78 mới có 9 năm mà thấy mới lắm thì thử hỏi TV256 phải làm sao bây giờ TV nói không được một cái chế độ uh, một cái chế độ giống như bên Mỹ như thế này một cái chính quyền như thế này nó làm cho người dân giàu mình qua bên đây đó mình mới có một tháng trời à, mình đã mua được cái chiếc xe rất là đẹp mà mình đến đây là bàn tay trắng không có một đồng không có một đồng dính túi ô <laughs> nó thì có một đồng thôi chứ không phải là không có chỉ có một đô la thôi mà cái một đô la đó đó thay vì mình mua bánh kẹo hay gì mình bỏ một đô la đó trong cái bìa thư trong trong cái bao thơ để mà gửi cho một người bạn ở trong nước tại vì mình biết rằng đó sau này mình sẽ tạo nên cái tiền bạc thành ra mình mình mình không không ke đồng ý là một đô la đối với mình thì có thể lúc đó mình cảm thấy quý đấy nhưng mà mình thấy thà là mình bỏ trong cái bao thơ mà cái bao thơ cái kiểu mà nó có một tờ giấy thôi rồi dán đó mà bỏ tiền trong đó thì người bạn <laughs> mình nhận được cái bao thơ một đô la thôi thành ra khi mà mình sống ở đất nước Mỹ này đó mình mình nhớ về quê hương của mình mình nhớ về những người bạn bè thân yêu của mình đang sống đau khổ như vậy chỉ trong vòng có một tháng sống ở trên đất Mỹ mà mình mua được chiếc xe hơi và mình sống ăn uống thì quá thoải mái đi thời đó ăn uống rất là thoải mái tại vì tất cả những gì mà mình thích ở chợ thì nó đều rẻ đấy ở bên ở bên Mỹ nó lạ lắm những cái gì mà về bộ đồ lòng gà hay là lòng heo hay lòng bò gì đó thì nó rất rất rất rẻ còn những cái những cái món mà mình thấy mình tưởng đâu là những cái đồ lòng nó mới mắc chứ ai à, nhà đồ lòng là rẻ nhất còn mấy cái thịt từ này nọ thì nó mới mắc thành ra mình sống rất là sung túc mình mua những cái đồ mà người ta không ăn người Mỹ không ăn điều đó nhưng mà họ vẫn có bán ở chợ có thể họ bán cho gia súc ăn chẳng hạn nhưng mà mình ăn cũng được không sao thành ra đó mình mới để dành tiền mình được mua xe rồi ờ, rồi mua tivi coi mua bàn mua ghế nó có những cái chỗ mà auction nó mua rất là rất là rẻ thành ra mình sống rất là dư dư giả và thoải mái rồi mình mới vào đại học rồi mình đại học lúc đấy không không phải trả đồng nào nữa mình không trả đồng nào tiền đại học mà mình lại còn lấy tiền của chính phủ nữa tại vì chính phủ cho mình cái tiền học đó đó cái chi phí học đó nó trừ ra đó mình cũng còn cái tiền để mà mình mang về mỗi tháng mỗi tháng đó cũng phải là ba bốn trăm đó chứ không phải là ít đâu mỗi tháng đã về đó rồi chính phủ còn cho mình mượn tiền nữa nó gọi là nó gọi là guarantee student loan còn cái kia đó là basic grant là nó đầy đủ để nó cung cấp cho những người mà muốn đi học thì đại khái là TV vừa đi học vừa đi làm rồi rốt cuộc thì mình cũng ra trường giống như người ta thôi coi như nước Mỹ nó bảo trợ cho mình hết trong cái việc mà đi đi học thành ra một cái quốc gia như vậy nó tạo nên cái điều kiện cho cho người dân sống sung sướng như vậy tại sao nó giàu thì mình hiểu ra cái chế độ nó nó tự do nó có tự do nó có dân chủ nó có tự do báo chí chứ không phải giống như 800 tờ báo ở Việt Nam là 800 tờ báo của đảng đâu sự thật là như vậy và nó chấp nhận cái sự chỉ trích của của người dân người dân có quyền nói lên tất cả những tiếng nói phản biện người dân không đồng ý điều nào cứ nói thẳng điều đó và họ biết họ sai lầm thì họ sửa chữa mà thường thường đó khi mà mình chỉ trích nhà cầm quyền ờ, chính quyền Mỹ thì chính quyền Mỹ lại là uh, chính quyền Mỹ đó lại lại kính mến mình rất là thích và uh, thời bạn nói lương tối thiểu là 3 đồng 25 một giờ phải không đúng rồi TV làm TV làm đó không phải 3 đồng 25 mà 3 đồng 12 một giờ ngay cái ngày lúc mà TV làm việc ở ở hãng hãng mà làm cái bơm xe đó thì 3 đồng 12 nếu mà TV không nhớ không làm chứ không phải 3 đồng 25 là là rẻ hơn một chút xíu Đúng không đó là năm 1970 TV lại là 78 à, ờ, sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ rất là lớn lao đúng như vậy đó chị uh, chị Tuyết Nga đó chị Tuyết Nga là một người mà mà có thể là sống lâu năm ở bên nước Mỹ và chỉ biết những điều đó TV không nói láo với các bạn đâu chỉ một tháng sau từ cái bàn tay trắng là TV có cái chiếc xe Pontiac thử hỏi làm sao mà mình không đấu tranh được mình bắt buộc mình phải nghĩ về với quê hương mình mình bắt buộc mình phải nghĩ đến những cái đồng bào làm than của mình dưới cái ách đô hộ dưới cái cai trị của đảng cộng sản việt nam nó bắt buộc thôi dù là mình không đấu tranh đi nữa mình cũng tự động mình trở thành người đấu tranh mình muốn cho bà con của mình được sống sung sướng mình muốn cho toàn thể dân tộc Việt Nam đều đều sống sung sướng đó. thành ra bắt buộc mình phải lên tiếng mình lên tiếng đâu có phải dễ dàng như bây giờ mình livestream được đâu mình viết bài rồi mình bỏ tiền <laughs> mình bỏ tiền tem đó tiền tem nhiều khi mua cả mấy trăm đô la đó <laughs> cái thời đó đó không phải là bình thường đâu một con tem đó thì có thể là 25 30 sen mà thời đó thôi nhưng mà mình mua cả mấy trăm đồng bạc tiền tem đó để mình gửi về Việt Nam mình mình thâu thập nhiều địa chỉ mình gửi những cái tin tức đấu tranh về Việt Nam cho đồng bào mình biết và mình tiếp tục mình làm những cái công việc mà có thể các bạn nói là vô bổ tại vì mình không biết làm sao để mà chuyển những cái tin tức sự thật về nước nó khổ như vậy đó còn ngày hôm nay mình có livestream rồi thì mình phải nói lên những cái điều sự thật đó mình bắt buộc phải nói lên sự thật các bạn trong nước các bạn không nghe thì rất tiếc thôi nhưng mà tất cả những gì mà TV256 muốn nói với các bạn TV nói sự thật và có những người làm nhân chứng trong đây như là chị Vũ Tuyết Nga mình đã mua được xe hơi thật đẹp vào cuối năm thứ nhất cuối năm thứ nhất là là chị à, cái cô à, Vũ chức Nga đã mua được một chiếc xe đó đó là những cái cái cái lời chân tình những cái lời nói sự thật mình cũng nói với các quý quý bạn ở Việt Nam mình nói đó là sự thật trong cái tấm lòng của mình mình mình yêu nước mình thương quê hương của mình mình đấu tranh mình làm sao cho đất nước Việt Nam được dân chủ để mà mọi người đều có thể, thể tự do sống như mà thời mà Việt Nam Cộng Hòa nó đất nước nó cũng dân chủ như vậy đất nước cũng dân chủ người Việt Nam Cộng ba ở thời đó họ có quyền biểu tình nè họ có quyền đủ thứ họ có quyền bạo động luôn gần như họ có quyền bạo động mà có những cái lục cuộc cuộc biểu tình mà TV256 đi ngang trong đó họ lấy họ lấy bom xăng nó họ ném vào xe của Hoa Kỳ đó là trước mặt tôi ghi 256 mỗi, mỗi hôm biểu tin nữa là rất là tự do cái đất nước rất là tự do đó quý vị anh chị thấy, thấy Nguyễn Nhân Cừ không đi theo cộng sản rồi bỏ bơm dinh độc dinh độc lập đấy. nhưng mà rốt cuộc vợ con vợ con của họ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu Việt Nam Cộng Hòa đâu có bắt vợ con của họ đâu đâu có đầy ải vợ con của họ đâu đầy ải tội người nào người đó làm người đó chịu Việt Nam Cộng Hòa không có vụ mà mà hãy người con làm cái nói với người mẹ rồi này nọ rồi đủ thứ cái chuyện mà làm khó làm dễ người ta để bắt người ta phải nhận tội rồi kêu gia đình phải khuyên ngăn rồi ngăn rồi đủ thứ hết đủ thứ mà mà hâm dọa người ta đủ thứ điều để mà ép buộc người, gia đình của toàn cái cái gia đình đó là phải phải làm theo cái những gì mà đảng cộng sản muốn họ họ gọi là nhồi sọ mình họ bắt mình phải theo cái con đường đó nó làm cho cái cái tư tưởng mình phải thay đổi theo cái ý của họ muốn những người tù cũng vậy đấy những người tù mà quân dân cán chính mà một triệu người quân dân cán chính mà bị bắt nó sau năm 75 tất cả họ đều bị tẩy não họ bắt phải đi theo cái con đường đó nhưng mà thử hỏi đâu có mấy ai mà mà bị tẩy não đâu tất cả những người mà người ta đừng từng được sống sung sướng rồi đó thì người ta không thể nào người ta bị tẩy não được hết tại vì người ta thấy sau năm 75 người ta đã thấy cái sự khủng khiếp nghèo đói của của của của cộng sản ở ngoài Bắc tại vì họ không có cái tài sản gì cái thời đó đó họ còn không có dao để mà chặt thịt nữa mình cả một làng cả một xóm phải dùng một con dao đó họ nghèo khổ như vậy họ sống bằng tem phiếu tem phiếu đó là đến mà năm 1989 ờ, mới chấm dứt cái vấn đề tem phiếu là sau khi 1975 ờ, cho đến uh, ờ, 89 là 14 năm sau mới bỏ tem phiếu mà khi mà nói về tem phiếu đó thì mình thấy cái chế độ của người dân ở ngoài Bắc sống quá khổ luôn tại sao mà phải đi mua tem phiếu uh, từng ký bột ngọt ý từng từng uh, 100 gram bột ngọt rồi tem phiếu mua từng cái vỏ xe đạp rồi tem phiếu mua từng cục xà bóng nữa ôi thôi mình thấy nó tem phiếu mình đầy ở trong mép ấy. quý anh chị em chỉ vào google chứ em sợ chứ chữ tem phiếu nó hàng trăm cái loại tem phiếu mà mua mua như vậy là nhà nước cho mua đó trong khi người người dân của miền Nam đó họ sống sung sướng như thế nào cái thời đó họ đâu có cần phải con tem mà mua đâu có tiền thì mua thôi và nhà nào cũng gần như là có tủ lạnh có thể cái điện thoại thì nó hơi xa xỉ một tí xíu nhưng mà gần như tất cả mọi người sống đều có cái tủ lạnh và cái tivi hai cái điều đó là cái mà tối thiểu nhất riêng cá nhân thì TV thì nói thật thì có thể là khá giả hơn nhà TV thì có điện thoại thời đó là có điện thoại rồi thử hỏi làm sao mà mình thấy mình sống mà sung sướng ở hải ngoại mà mình mình bỏ cái quê hương mình mình không đái đói hài với cái quê hương mình được thành ra tất cả nó cũng buộc lòng thôi nó buộc lòng mình phải đi cái con đường mà mà đấu tranh cái đấu tranh có cái nghĩa là mình dám lên tiếng cho những gì mà sai trái mình thấy và đấu tranh là mình muốn làm sao cái đất nước mình được thay đổi tốt đẹp hơn chứ không phải chứ không phải đấu tranh đó là phản động mình cả thế giới mình nếu mà mình định nghĩa về phản động đó là có hành động đi phản ngược lại với cái số đông đó là đó là gọi là phản động thì mình thấy đó, nếu mình định mình định định nghĩa mà chính xác như vậy đó thì cả thế giới bây giờ người ta đi theo cái thể chế tự do dân chủ trong khi đó đó người dân cũng teo nữa trong khi đó đó chỉ còn có Việt Nam mà với với Tàu Cộng nè nó đâu có bằng thế giới đâu cả thế giới người ta đi theo cái trào lưu dân chủ như vậy mà các anh đi ngược lại với trào lưu dân chủ của thế giới thì các anh mới mới đáng bị gọi là phản động được các anh cộng sản các anh ờ, độc tài các anh dối gạt lường già gạt dân các anh nhồi sọ dân các anh toàn là những cái tờ báo của đảng không 800 tờ báo đi của đảng không các anh mới mới đáng bị gọi là phản động trong khi toàn dân người ta biết chơi internet biết chơi youtube người ta đọc thấy những bài viết nó mở mắt người ta ra rồi mới nó mới có cuộc biểu tình mà vĩ đại như vậy biểu tình ngày ngày 10 tháng 6 tất cả là tại vì sợ thôi sợ có thể là sợ bị tù đày có thể là sợ bị bắt rồi sợ gia đình bị liên lụy đủ thứ đó. thành ra chúng ta chưa có một cái cuộc biểu tình nào mà có thể lớn bằng như của Hồng Kông nhưng mà sự thật chúng ta đã thấy đã thấy 10 ngày 10 tháng 6 nó cũng lớn lắm, nó lên tới cả trăm ngàn người chứ không phải ít đâu à, bây giờ cộng sản cổ suý cho anh Trần Dũng Anh Bình anh nói như thế này bây giờ cộng sản cổ suý cho giới trẻ ăn chơi livestream khoe khoang uh, cách xa đọa với luồng rượu chè, chè chè trai gái để lấn át những live về hiện tình đất nước đó TVN56 nhìn thấy điều đó anh Trần Vũ Anh Bình TV là thấy những cái livestream bán hàng thôi nó lên tới ba bốn trăm người nó lên tới năm sáu trăm người cũng thấy nữa. chỉ những livestream bán hàng thôi đó mà những cái livestream mà đấu tranh giống như TV256 lên tiếng đây gần như không có người xem bởi vì phải nói cái người cộng sản họ hiểu về tiên truyền là họ cứ lặp đi lặp lại hoài họ lặp đi lặp lại hoài thì tất cả nó trở thành sự thật mà đã sợ trở thành sự thật rồi á, thì không ai dám nói đụng đến nó giống như cái bản mà cái bản biểu ngữ mà TV nãy giờ TV nói đó đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó nó treo trước mặt dân dân hoài và nó cứ lặp đi lặp lại hoài từ tháng này qua tháng nọ từ lúc mà uh, những cái người trẻ mà mà họ từ mở mắt cho đến học ờ, tiểu học trung học rồi cái thế hệ này nó nối tiếp thế hệ sau họ dòm thấy cái bản đó họ chả thấy gì là phản quốc hết mới đảng cộng sản quân mua quan quân mua năm ờ, chắc là đúng lắm mà ai cũng đâu có phản đối gì đâu thế là nó nó in trong cái đầu óc của họ là điều đó là điều đúng điều đó là sự thật thành ra họ hoàn toàn không có phản đối cái bản mà đảng cộng sản quang vinh muôn năm nữa nhưng mà tới hồi TV256 vạch ra cho họ thấy khi mà anh đưa cái bản đó đó là anh phản bội cái tổ quốc chỉ có tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm thôi đảng không thể làm như vậy được khi mà đảng mà đứng trên tổ quốc đó là đảng phản quốc và khi mình tranh luận với họ thì rõ ràng là họ bí họ không trả lời được nó chỉ là tiềm thức của họ là cái đó là đúng thôi nhưng mà sự thật cái đó là phản quốc cái đó là sai trái thôi thí dụ bây giờ đó một cái điều phản quốc đơn giản nữa là trong tất cả những cái hội trường chúng ta đều thấy rằng cái lá cờ bú liềm nó nằm ở bên tay trái là cái chữ viết của mình Việt Nam của mình đó nó viết từ tay trái sang tay phải mà cái cờ đó đó cờ bú liềm đó mà lại đứng trước cái cờ Phúc Kiến thì mà phúc kiến thì nó cho là cờ nước thành ra đó cái lá cờ mà bố liềm đó nó cũng trở thành cái biểu hiệu rồi là phản quốc là đặt trước cái lá cờ nước đối với cộng sản luôn luôn đặt trước cái lá cờ lá cờ của đảng trước rồi mới đến đá lá cờ nước sau đó là phản quốc đó là nhìn những hình ảnh bạc phản quốc đó mà có thể giới trẻ họ không nhận ra được tại vì họ quen rồi họ quen với cái chế độ như vậy họ nhìn không nhìn thấy cái phản của Ồ, oh, nãy giờ TV256 cũng nói rằng là đã khoảng một giờ trước rồi. Thành ra uh, mong quý anh chị em thông cảm nha. Rồi ờ, TV xin uh, xin dừng ờ, cái cuộc nói chuyện dạ yeah, TV thấy có khoảng trên một tiếng rồi thì mỗi lần mà livestream như vậy đó TV ờ, nghĩ rằng mình nói chuyện có khoảng một tiếng là đủ rồi chứ nếu nhiều nhiều lắm thì nó dễ gây cái sự nhàm chán lắm rồi TV xin ờ, kết thúc buổi nói chuyện hôm nay nha cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và chào quý anh chị